Tiếp tục trong video này thì à, Phong lại à, review nhà cho các anh chị cùng xem Căn nhà ngày hôm nay mà Phong à, review cho các anh chị xem thì nó nằm ở trên đường DX43 thuộc phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Và nó nằm với lại đối diện với lại khu dân cư ở Thành 3 anh chị nhé Đối diện khu dân cư ở Thành 3 nhưng mà đây là phường Phú Mỹ Cho nên là nó sẽ hơi vắng người một tí Đấy mình ra đường mình cùng xem cái đường đi à, Phong à, review cho các anh chị cùng xem ấy để giúp anh chị là giảm đi cái thời gian mà chúng ta phải di chuyển để xem các cái căn nhà trên địa bàn Bình Dương. Cũng à, đồng thời thì chia sẻ mẫu nhà để cho quý vị nào mà chúng ta mua nhà, à, xây nhà thì anh chị à, tham khảo. Đường DX43 là con đường rất là to. 7 8 mét mặt lòng đường này này, rồi à, nề đường mỗi bên được khoảng chừng à, mét, mét rưỡi. Hôm nay thì Phong sẽ giới thiệu với các anh chị về căn nhà này Một căn nhà một trệt một lầu Và xây dựng ở trên diện tích đất là ngang 5 mét 5m18 à, chiều dài là 16m20 à, đó một trệt một đầu và rất là rộng này đầu tiên thì mình à, sẽ có khu vực sân cổng như là nhiều những cái căn nhà khác thì như quý vị thấy là khu vực sân với lại cổng để chúng ta có thể đi xe ô tô ra vào nhà mình một cách thoải mái thì đáp ứng cái nhu cầu bây giờ ấy, là ai cũng có nhu cầu sử dụng về xe ô tô cho nên là thường thì ờ, chúng ta nên lựa chọn những căn nhà mà nó có cái địa thế rộng rãi như thế này đây quý vị nhìn lại cái đường này cái đường nó rất là rộng này em có thể lùi sang bên kia đường cho mọi người cùng xem về cái đường trước nhà cái đường nó rất là rộng thưa các anh chị là đường rất rộng đường 8 mét có vỉa hè có lề đường đấy mình ờ, xây dựng căn nhà lên một trệt bồn đầu theo cái phong cách này hiện đại với những cái đường gân cứng đấy, là ở phía trên đấy là những cái đường gân cứng thì ờ, nhìn căn nhà nó sẽ vững chãi nó sẽ trường tồn theo thời gian ở đây thì đang có hai căn căn bên trái và căn bên phải Đó, thì mình sẽ review cho các anh chị xem cái căn à, bự này trước căn bự này thì nhắc lại với các anh chị là diện tích chiều ngang của nó là 5m18 chiều dài là 16m 16m 10 16m 16 luôn đó nhà thì à, xây dựng khang trang à, thứ nhất là tường là ốp đá ốp gạch này trụ cổng ốp đá ốp gạch đấy rồi sân ở đây có chiều sâu là 5 mét rưỡi thì phù hợp cho các anh chị để những cái xe ô tô à, à, sedan rồi à, xe bán tải đó rồi bên đây mình có cái khu để trồng cây xanh bờ rào nhà này thì cao hai mét rưỡi rất là cao anh chị nhé ở phía trên kia thì ban công nhà này đưa ra khá là nhiều ban công đưa ra tận những mét rưỡi nữa cho nên là cái cột người ta đổ ra tận mãi ở đây này chỗ này cột mãi ở đây đó. ngoài mặt tiền thì ốp đá ốp, ốp, ốp gạch gạch gạch gạch gạch, gạch trả đá nhà này thì không làm hàng ba mà chỉ làm ba cái bậc tam cấp đi lên trên rồi là vào bên trong luôn đó thì à, em phong quay từ từ chia sẻ đến các anh chị anh chị nào mà có nhu cầu mua nhà thì anh chị à, tham khảo nhà này thì à, giá bán nó chỉ hơn 3 tỷ thôi à, giá chính xác bao nhiêu thì em sẽ để dưới phần mô tả phía dưới cái cửa nhôm sinh pha của nhà này nó khác với những cái căn nhà mà em tường từng chia sẻ với các anh chị này nó sử dụng kính hai lớp anh chị nhé ở ờ, bên trong ấy, là sẽ có một cái lớp sắt nữa tôn bằng sắt này người ta cắt CNC để đảm bảo an toàn cho cái à, việc mà chúng ta sinh sống ở bên trong căn nhà cái cửa này thì thấy nó cũng khá là đầm tay rất là chắc chắn này cái đố rất là to anh chị nhé anh chị thấy cái đố rất là to này Đó. cửa nhôm sinh pha mặt tiền ốp à, gạch rồi mình vào bên trong đi xem bên trong nó có cái gì à, đặc biệt không bên trong này thì phong cách hiện đại trẻ trung năng động nói chung là anh chị thấy đấy là phòng khách này phòng bếp này là hai cái nó cạnh nhau nó cộng hưởng cho nhau cho nên là cái tầng dưới này mình sẽ thông thoáng rộng rãi nhắc lại diện tích với anh chị là chiều sâu là 16 m 16 5 m rưỡi phần sân rồi đấy, 5 m 5 m rưỡi phần sân rồi thì chúng ta còn lại trong này đâu đấy khoảng chừng 10 11 m thôi cho nên là cái khu vực ở dưới này này phòng khách thì à, mình cứ tính nó đến cái mép của cái bếp kia đi đó thì hai bốn sáu viên gạch 80 gạch này nhà này sử dụng gạch 80 684m8 đấy à, 6 ở ừ, đúng rồi 6 6848 là 5 mét cái chiều sâu của cái khu vực phòng khách này và quý anh chị thấy nhà này trang bị cũng rất là xịn sò này ngoài việc uh, Nam Sơn bả ma tít ra thì gia chủ đã ốp thêm cái chủ đầu tư đã ốp thêm cái nhựa giả đá ở cái khu vực đằng sau lưng của em này đấy cái chỗ này mình sẽ để sofa đấy thì quý vị thấy là, là trông nó rất là sang trọng bên này thì ốp uh, nhựa giả gỗ đấy, CV điện này đó. là nguyên cái 5 mét mấy phòng khách rồi sau đó là kế bên là mình sẽ sử dụng để làm cái bếp luôn do là cái diện tích đất nó ngắn và do là phong cách bây giờ xây dựng là thường nó mong muốn là nó hài hòa nó gần gũi nhau nó liên thông nhau cho nên là bếp đặt ở ngay đây thì căn nhà này thì cũng đã được trang bị là bếp đầy đủ anh chị nhé tủ bếp trên dưới đều sử dụng à, ván gỗ và những cái à, mặt của cái à, tủ này đều dùng mặt arsenic rất là sáng bóng thực sự mình có thể soi gương được còn cái phần này là cái gương để làm cho nó, nó sạch khi mà chúng ta nấu ăn nó bắn lên nó sạch đó rồi từ trong quý anh chị nhìn qua cái phòng khách và chúng ta sẽ thấy một cái cầu thang nó nằm ở bên đây cầu thang đi lên lệch ở một bên Đấy, một nhịp đi lên hai nhịp là chúng ta sẽ lên cái tầng trên tay vịn là gỗ căm xe rồi kính cường lực 10 ni mặt cầu thang thì sử dụng đá và cái chỗ tivi này cái này cũng là nhựa anh chị nhé nhựa giả đá đấy và trông nó giống như kiểu đá mắc marble ấy rất là đẹp đó rồi tiếp theo thì à, phía đằng sau này thì chúng ta sẽ có một cái chỗ ngay chỗ em phong đang đứng đây này chỗ này thì mình sẽ để thiết kế để máy giặt nếu mà để máy giặt thì chúng ta sẽ để ở đây đó là sẽ để máy giặt là để ở khu vực này và trong đây thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh sử dụng cho cái tầng trệt của gia đình nhà mình thì trong nhà vệ sinh này cũng khá là rộng rãi à, chiều này khoảng chừng mét tư chiều này hai mét rưỡi rất là rộng nhá là vô sen tắm đầy đủ Đó. em à, review nhanh cho quý anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mua thì anh chị à, tham khảo cửa thì à, sử dụng cửa gỗ Đấy, cửa gỗ mình sẽ có một cái phòng ngủ ở đây đấy anh chị này đây là một cái phòng ngủ đó thì cái phòng ngủ này nó cũng khá là rộng à, nó khoảng chừng 16 mét vuông ấy rất là rộng anh chị nhé có một số là vật tư nữa ờ, đang ờ, để ở đây Đó, chúng ta sẽ lùi ra và sẽ lên tầng trên nhà này thì tường thì có chỗ xây tường 10 có chỗ xây tường 20 ví dụ chỗ này tường 20 này lõm vào đây tường 10 này cho nên nó hở cái cột này cột làm to chưa Đó. cột ở đây nữa thì à, 3 tỷ mấy thôi là quý vị sẽ được à, sở hữu ngay căn nhà mặt tiền đường này Đấy. xe ô tô ra vào nó thuận tiện nó thoải mái chứ à, nhiều khi mà anh chị mua những cái nhà trong hẻm ấy thì à, ô tô ra vào nó cũng không có được là thoải mái cho lắm cầu thang người ta cũng ốp à, nhựa giả đá ở đây Đấy, đá này trông cái vân của nó như kiểu đá marble ấy cho nên là nhìn nó rất là, là, là sang cầu thang nhà này thì phải mét mốt đấy rộng nhưng mà chỗ này người ta làm tầng 10 cho nên nó hơi bị hở cái dầm này ra này dầm lên trên này thì à, nó sẽ rích rắc một tí anh chị nhé mình sẽ có một cái à, sảnh ở đây cái sảnh ở chỗ này nhỏ thôi là kết nối vào cái khu vực cột thang. rồi mình sẽ có một cái à, bồn rửa ở ngay đây Đấy, bồn rửa bồn rửa ngay đây Đó. Đấy. gương cũng xịn có cả điện nữa bật thử nè chưa đấu điện ở đây có cái giếng trời nữa này thoáng nhà này thoáng ồ phòng tắm ở trong này rộng lắm này phòng tắm ở trong này thì ốp gạch cao sạch sẽ sử dụng à, một cái à, sen thuyền cái này gọi là sen thuyền cái này mấy bác ở dưới bình chuẩn hay sử dụng bồn cầu y lắc 6 triệu mấy cái phòng hồ này siêu rộng luôn đây toàn bộ cái à, không gian của cái khu vực à, tầng dưới phòng khách à, là sử dụng ở đây cộng thêm ban công đua ra ngoài nữa này gia chủ đang à, ngăn cái vách này ra này để hình như chắc định làm phòng thờ phía ngoài kia đó một cái phòng ngủ rất là rộng phòng ngủ này à, 5 x 7 35 mét vuông mình sẽ có một cái ban công kết nối ra khu vực phía trước review nhanh cho các anh chị cùng xem tại vì nó chưa có nội thất cho nên là cũng à, không không không có nhiều thứ để có thể trò chuyện cùng các anh chị cửa gỗ cửa gỗ chắc chắn rộng đẹp mình còn cái phòng phía sau nữa mời quý chị ra phía sau tham quan à, phòng phía sau này thì à, sàn dưới được sử dụng là sàn gỗ à, rộng rộng kinh khủng nhá 56 30 30 chục mét vuông rộng lắm anh chị ạ à. có cái cửa sổ tại vì đằng sau mình còn một cái khoảng đất trống ở phía đằng sau cho nên là nó nó, nó khá là rộng Đó. em uh, review nhanh cho các anh chị xem về căn nhà này quý anh chị nào mà có nhu cầu mua thì uh, anh chị uh, xem qua rồi qua đây trải nghiệm thực tế căn nhà chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ một phòng ở phía sau ở phía dưới tầng trệt và ở trên tầng trên này thì mình có sẽ có phòng phía trước phía sau và một cái khu vệ sinh rộng thật là rộng ngay đây đó thì giá bán của căn nhà này là hơn 3 tỷ hơn 3 tỷ thôi à, em chưa nhớ chính xác giá là bao nhiêu nhưng mà em sẽ để giá ở dưới phần mô tả của video này và anh chị nào có nhu cầu mua hay là có nhu cầu xây nhà thì nên là với em Phong thông qua số điện thoại là 0942 864949 và đồng thời có thể chia sẻ video clip này cho bạn bè của mình cùng xem về những cái mẫu nhà của em Phong cũng như là những căn nhà em Phong đang giao bán và nếu như yêu quý em Phong và hỗ trợ cho em Phong phát triển thì hãy ấn nút đăng ký kênh ấn nút à, thích rồi để lại một cái lượt bình luận ở phía dưới đúng không ạ à, xin chào hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau nhé